trên bát ngát trăm hoa đùa nở dưới này này cầm thu nhện chơi chim bay khắp với mọi nơi ở trên đàn thuộc có đeo mi lá tát người đầu non ta cất treo leo trong nước trong mê hò theo tạm ngừng nuôi ra chết mấy tình cao thấp ngàn cỏ ba tắm mê tắt màu xanh có lẽ là nhìn đôi lũ cảm sinh có lẽ càng nhìn đôi núi càng sinh lương khô sắc nắm vua tranh mọi chàng chỉ chú một tổ phong cánh người tương lan chỉ kinh mà tính thưa đồng năm áo trở mới về miền tây thì nhìn chùa tam thanh nhất thì người bảo ra có rén không trời hà giang bắt cô chỉ bảo là này người tinh người mắt người làm vô ở tận mà nẻo sáng có cái bên sườn có nhà hàng quanh kho đổ mấy thôi đường mẹ đừng mà đen mẹ đúng mẹ rồi đèn thờ phố riêng một người quảng trời gió lùa yêu hát mấy đầu mình tóc mai cứ có cái em được lắc chân các bạn tiên bạn tiên được định người ra về có tiên mấy ai tạo lập với ai sớm sông lô tối có vào quần hạt các bạn tiên đang hạt lưu lo chứ dự thầm 嗯。 ngược của con buồn đau loài mất cũ của nhau nó tìm đến vượt muôn trùng ép biển đi qua hoa lạnh quế em coi voi đang tìm lời chuyện coi chẳng phát triển là tiếng vô thượng nữ kèm lá sập sinh cô ngủ tình tình là trong mấy một phút nhịp sinh hô trên sụp với leo mon như xa nghe con chú gọi đầu non có không thổ gầm loài cây cáo ôn thầm lạc lẻ tiếng ra thương thương liệt liềm cánh chiếc đêm ra thứ cô đang nhận đừng nửa đêm giờ tí cô bé hiện hình áo chàm vòng bạc đai xanh nhiều cô giận hài thảo nâng trong ôn tuyệt cô vũ ba quân thẳng tiến rừng sâu lệnh cô bé tiền ma ngọn sừng lệnh cô bé tiền man mỏi sơn đầu nghe cô hạ lệnh rủ nhau mà thề cho trần khắp giang em mới dừng cầm các cửa ngàn mắt nhận người không gieo mà cầu ai mắc bệnh được đều cô bé của chú bệnh điều tan không thành